They hope they need Hello xin chào các bác Hôm nay thì bên em lại lên một cấu hình 30 triệu Cho một bác khách ở dưới Đông Hưng các bác nhé Full xe luôn Và bây giờ nhà thông minh 17 sẽ lên đường Và quay video trực tiếp cho các bác xem Bên em lại xuống ờ, Hồng Châu Đông Hưng các bác nhé Đang trên đường xuống Hồng Châu thì ờ, bên em đi ờ, đường cống vực Đi trên đê các bác nhé Đấy, Đi toàn bộ trên đê hết Qua Đông Hòa Đông Thọ, Đông Dương rồi xuống Trọng Quan đến công vực quạch xuống các bác nhé Hồng Châu, Đông Hưng đấy cái điểm này rất là quen đúng không các bác hôm trước thì bên em vừa mới lắp một bộ cấu hình 25 triệu ở dưới rồi và bác khách này là bác khách hàng xóm của bác khách đấy các bác nhé các bác sang nghe xem thấy hay bảo em lắp một bộ cấu hình 30 triệu à, lắp thêm một quả súp nữa các bác nhé cái nhà bác hôm trước là cũng làm lắp cấu hình uh, như này nhưng mà chưa có súp bác ấy ờ, không mua súp của em mà nhà bác có sẵn quả súp rồi các bác nhé thì uh, hôm nay bác khách một bác khách khác sang hát thấy hay và tiếp tục bảo nhà thông minh 17 trở xuống lắp đặt và không cần lên xem các bác nhé là một bộ cấu hình 30 triệu Đấy. Thì, uh, được sự tin tưởng và ủng hộ của tất cả anh em âm thanh trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh thì nhà thông minh 17 uh, ờ, luôn luôn uh, mang đến những dàn âm thanh chất lượng để cho các bác nghe xem trải nghiệm uh, lắp đặt tận nhà các bác nghe xem trải nghiệm thấy ưng các bác có thể giới thiệu cách cho em không hưng thì có thể bên các bác có thể trả lại đấy rất là ok đúng không ạ hôm nay em xuống lắp thì em cũng nói với bác chủ một câu là lắp hai thì bác lấy còn nếu mà lắp không hay thì bác trả lại không vấn đề gì cả đấy ở ờ, mình chất thật thì mình cam kết là đồ chất mình cam kết từ kể cả không hai mình mang về vẫn được mà đúng không ạ và bây giờ bên em sẽ lắp đặt trực tiếp cho các bác xem và hiện tại thì bên nhà thông minh 17 đang có mặt tại ờ, Hồng Phú Đông Hưng Thái Bình được các bác nhé và bây giờ thì bên em đang ờ, vận chuyển loa vào nhà cho bác chủ Đấy, cấu hình hôm nay thì em sử dụng vẫn là một đôi loa FT audio có nhé một vang BMX một bộ mic uh, ờ, TD Autic M8 một con đẩy uh, DK 2.8L sub thì em đang sử dụng đây là con uh, sub uh, TD 12 tức là con sub uh, 30 các bác nhé các bác thể thấy là vân bóng rất là đẹp đúng không ạ Đấy con này thì bên nhà em hiện tại cũng đang hết hàng và đang phải chờ hàng về với rất là đẹp phủ bóng piano loa ST ở ờ, cùng tập đoàn CF các bác nhé do tập đoàn uh, ờ, uh, ờ, AVV Việt Nam phân phối chính hãng nhập khẩu chính ngạch đấy mẫu loa rất đẹp và mẫu này thì em đã lắp cũng khá nhiều rồi cho chất âm uh, bát đánh sâu hay và lỗ thông hơi đằng sau nên là tạo ra một cái uy lực cũng khá là tốt anh em nào quan tâm đến những sản phẩm uh, chính hãng của thương hiệu ST thì có thể qua nhà thông minh 7 nghe xem trải nghiệm trực tiếp cũng nhé bây giờ thì bên em đang ờ, phối ghép cho các bác xem một hai hai và bốn năm sáu sáu bảy sáu sáu bảy tám chín mười alo một hai hai hai ba bốn năm sáu sáu bảy alo một hai hai ba bốn năm sáu bảy ngày còn em bên tôi đưa xuân với và câu cười ngày còn em bên tôi chẳng niềm vui nhớ thương hơn rồi ngày ngày còn em bên tôi là còn mơ với mộng trong đời ngày còn em bên tôi chẳng còn soi bước tôi gió lòng chiều xuống chơi vơi ước mong tình phút mê đây alo một hai hai ba bốn năm sáu sáu sáu bảy alo một hai hai nằm nghe sông thu từng lớp xa bước chân theo từng làn gió đưa một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta vượt ngàn hải lý cũng không xa nhìn dòng đất trời chỉ có dòng ân tình cũng qua tình không biết giới như tình anh với em hơn cả những gì sao đêm mùa đông xa bóng em đang chờ mùa đông ơi em đang tìm tìm màu áo thơ por presença. hẹn chiều nay mà sao không thấy em gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh thêm trời mù sương hay mờ khói thuốc anh em không lại anh nhủ lòng sao đây em cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy em áo ai xanh ngờ hừng đi vào đêm đợi một giây nghe bằng thế khi sâu anh mới yêu lần đầu em đã em bước lên này sao biết ai anh chân thành trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối cứ yêu đừng lên môi dối trái tim từ tim ra lâu